Xin chào toàn thể anh em nhé Đấy, trong cờ bạc không có chuyện đỏ và đen này chỉ có người thắng kẻ thua thôi Đấy thì anh em mình muốn giành thắng anh em mình muốn kiếm tiền trên cái sòng sới trên sân chơi của anh em mình thì bắt buộc là anh em mình sở hữu một cái món đồ chơi gian nặng về cái đồ đấy ví dụ như bầu cua anh em sở hữu món gian nặng bầu cua tài xỉu anh em sở hữu cái món đồ chơi đấy, gian nặng tài xỉu thì anh em mình mới có thể giành chiến thắng được nếu mà anh em mình mà đánh 5 năm đấy anh em đánh theo xanh chín đánh nhau đổ đen ấy. ngày đỏ thì à, được ăn mà ngày đen thì anh em thua thì 9 hôm à 10 hôm thì anh em phải thua mất 9 hôm cái điều đấy tôi khẳng định với em luôn còn nếu mà anh em mình muốn giành thắng anh em mình muốn kiếm tiền trên cái sòng sới sân chơi của anh em thì bắt buộc anh em sở hữu cái món đồ chơi gian lận của nó thì anh em mình mới có thể giành được chiến thắng ấy thì ngày hôm nay tôi sẽ cung cấp đến tất cả anh em hai bộ sản phẩm hai bộ đồ chơi cao cấp mới nhất về tài xỉu và bầu cua nó là cái máy nghe hột bồ cua và máy nghe hột tài xỉu đấy cao cấp mới nhất năm 2020 và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với toàn thể anh em và hướng dẫn anh em cách sử dụng để anh em mình những anh em nào đang thu tha những anh em nào đang cắm nhà cắm cửa ấy để em đánh cờ bạc thì anh em mình hãy theo dõi cái video này của cơ sở của trung tâm tôi trung tâm tôi sẽ giúp đỡ anh em đấy không khuyến khích anh em đánh bạc nhé nhưng mà những anh em nào thua đấy thì hãy xem cái video này đấy trung tâm tôi sẽ giúp đỡ anh em đấy tìm lại được những gì mình đã mất trong thời gian đánh xanh chín đánh đỏ đen đấy anh em nào thua những anh em nào đang thua tha thì hãy liên hệ đến trung tâm chúng tôi đấy chứ trung tâm tôi là không khuyến khích, không khuyến khích anh em là đánh cờ đánh bạc anh em nhé ừ. bằng thực tế này là tôi giới thiệu luôn cho anh em cái sản phẩm máy ngọc bồ cua và máy ngọc tài xỉu ấy, cao cấp mới nhất cơ sở chúng tôi thì hai bộ sản phẩm này hột nắp đĩa là hoàn toàn là bình thường hoàn toàn là xanh chín đấy thì đây đấy như anh em ờ, đến sòng sới đến chơi tài xỉu ấy thì người ta kiểm tra cho anh em bằng nước muối này thì 100 trăm bột này đều đổ hết anh em nhìn chưa đấy và bây giờ tôi cắt ngẫu nhiên lấy ba hộp tài xỉu ra kiểm tra anh em đủ các bước ừ, đủ qua các bước luôn là nước muối này lâm châm và xoay đèn đấy như anh em mình đến sòng đến sới người ta kiểm tra đồ đạc cho anh em đấy thì là tôi đã kiểm tra nước muối ra đây là thanh lâm châm này anh em nhìn chưa đấy ít chất chia mạnh luôn này nhá kiểm tra đĩa hột cho anh em đấy nếu hột với đĩa nó là hột công chuyện này anh em kiểm tra thanh nam châm này nó sẽ hít chặt vào luôn hột với đĩa là hoàn toàn là không hít với thanh nam châm nhá à, tiếp theo đến cái lắp này anh em nhìn chưa lắp này hoàn toàn là không hít với thanh nam châm này đủ qua các bước luôn bằng thực tế luôn nếu mà lắp camera hay là lắp hai chiều đấy anh em kiểm tra thanh nam châm đấy, hít chặt vào ví dụ như mà nếu mà hột báo hột âm dương anh em kiểm tra thanh âm châm nó sẽ hít chặt luôn đấy thì hột tắp đĩa là hoàn toàn là không hít được thanh âm châm đấy, bước tiếp theo là xoay đèn cho anh em là kiểm tra bằng cái thực tế luôn này một hột này đấy, trắng suốt luôn này đấy anh em mình đánh cơ bạc anh em quen đấy, anh em quen cách kiểm tra đồ đạc đấy cứ hột trong suốt thì anh em mình chơi thôi nếu một đục thì anh em mình không nên chơi đấy, vì nếu một đục nó đục ở bên trong đấy thì một trăm trăm một đấy anh em trẻ ra nó sẽ có đồ không chuyện anh em không nên chơi đấy tôi đã kiểm tra anh em đủ qua các bước rồi nước muối nam châm xoay đèn để ờ, chứng minh những bộ hột cái lắp cái đĩa này hoàn toàn là bình thường hoàn toàn hỗ trợ đấy bây giờ tôi hướng dẫn giới thiệu luôn anh em về cái sản phẩm máy nghe hột cơ sở của chúng tôi thì đây nó là cái dòng máy nghe hột cao cấp mới nhất năm 2020 sản phẩm này thì nó là cái sản phẩm độc quyền của cơ sở của chúng tôi và anh em đến xong đến xứ đến chơi là hột của người ta lắp đĩa người ta anh em không cần phải đưa bất cứ đồ đạc vào cả hình thức anh em đeo mỗi cái máy này trên người là anh em mình sẽ là người giành chiến anh em mình sẽ là người kiếm tiền trên cái sòng sới sân chơi mà em là chơi sản phẩm thì à, cái độ chuẩn xác thì à, anh em hãy theo dõi video này tôi test bằng thực tế trên thực tế trên video cho anh em để anh em có thể biết đấy độ chuẩn xác của người nào đấy bằng cái khẳng định này anh em theo dõi video anh em à, nhìn bằng thực tế đấy còn anh em nào muốn tìm hiểu anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên bình hoặc qua trực tiếp cơ sở cửa hàng trung tâm tôi sẽ có nhân viên tư vấn anh em thì cái máy này nó rất chi nhỏ gọn thôi đấy, chỉ bằng hai đầu ngón tay anh em nhìn chưa chính xác là nó bằng hột bằng cái hột cái hột cái hộp ờ, hộp riêng anh em nhé đấy thì em đến đây độ <coughs> bắt xa của máy này trong bán kính là 5 đến 7 mét đấy, 5 7 mét anh em ngồi bất cứ đâu qua tường có tính qua cửa vẫn báo chuẩn xác anh em biết được ra tài hay ra xỉu đấy anh em đến anh em nhìn bật cái máy lên và anh em mình cho cái máy này nó nghe được ba tiếng đồng, đấy khi bộ hộp được tiếp xúc cái đĩa nó sẽ kêu nào nó vang nào máy này nó sẽ thu âm lại và bắt đầu tiếng theo báo chuẩn xác anh em biết được ra tài hay ra xỉu đấy bằng thế là tôi bật cái máy này lên này đấy lắc này ba tiếng đầu bỏ này đấy thì ba cái tiếng này đấy nó rung hay là không rung anh em mình không nên đánh đấy ba tiếng này bỏ cho đôi anh em nhá bắt đầu tiếng thứ tư báo chuẩn xác luôn anh em biết này test này một trăm tiếng này là xỉu à đấy, đánh 50 triệu xỉu à mở này ok anh em 9 điểm à 6 2 1 9 điểm nha anh em nhá xỉu nhá test tiếp à không liên quan đến bộ hột hay là cái lắp cái đĩa cả khẳng định em luôn sản phẩm này không liên quan đến bộ hột hay là cái lắp cái đĩa duy nhất một cái máy thôi đến sòng đến sới nay em mình sẽ làm chủ chơi 100 trăm tiếng này xỉu à mở này ok anh em 10 điểm này 6 3 1 10 điểm xỉu anh em nhá đấy lắp mạnh lên này đấy lắp loại này đấy nhưng mà khi quân ổn định báo chuẩn xác em luôn thu lại báo chuẩn xác em luôn 100 trăm tiếng này xỉu à mở này ok anh em lại 9 điểm xỉu à 6 2 1 xỉu à ấy thì là cái máy này nó có thể lọc được tất cả tiếng ồn bên ngoài đấy, tiếng người nói tiếng động tiếng xe cộ vẫn lọc hết và nó chỉ phân âm nó chỉ nghe cái bộ tài xỉu tiếp xúc cái đĩa vang nào thu lại báo chuẩn xác anh em biết đấy anh nói ngắn gọn để anh em mình có thể hiểu không phải sợ tiếng ồn nhá sóng sới có ồn đến mấy cũng không sợ cái vấn đề gì đấy, test tiếp cho anh em một trăm năm tiếng ai xỉu à đấy, mở tiếp cho anh em này đấy vẫn chín điểm xỉu à đấy à, lắc nhẹ này vẫn báo chuẩn xác luôn đấy một trăm trăm ván này là tài em nhá khẳng định em luôn này mở này ok chưa anh em đấy 11 tài đấy, anh em nhá rất là chuẩn xác luôn kỷ niệm anh em tính cuối này đấy, chứng minh em có sản phẩm này cao cấp như thế nào 100 trăm ván này là tài này, mở này ok anh em 12 điểm 6 5 1 12 điểm tài anh em nhá đấy em cái thời lượng video không có nhiều nên tôi giới thiệu qua anh em đấy, test qua anh em hướng dẫn qua anh em qua 5 đến 7 tiếng bạc đấy, thì độ chuẩn xác thì là tuyệt đối rồi anh em nhìn nhá như anh em theo dõi video ấy cái sản phẩm này anh em nào thua tha muốn tìm hiểu liên hệ trực tiếp số điện thoại hiển thị trên hình hoặc qua trực tiếp đấy, cơ sở công ty tôi nhân viên tư vấn cho anh em và sang cái món đồ thứ hai nó là cái sản phẩm về đồ chơi bầu cua bầu cua đơn giản đấy cũng tương tự như vậy đấy, sản phẩm này anh em không cần luồn bẹ, luồn nắp luồn đĩa hay luồn hột vào đấy những cái đoàn đấy xưa rồi à, đấy là chỉ duy nhất cái máy thôi em đến xong sới đến nó chơi hột người ta lắp đĩa người ta anh em nhá không cần phải đưa đồ và cả anh em mình vẫn phải giành thắng em vẫn phải kiếm tiền trên cái sòng sới sân chơi mai em chơi đấy thì đây đấy tôi đã chuẩn bị sẵn một số bồ cua và cái lắp cái đĩa đây sóc đều lên này đấy, tôi lấy ngẫu nhiên đấy ba hột bồ cua anh em nhá ba hột bồ cua đấy và tôi kiểm tra qua thanh đâm châm cho anh em đấy xong dạ, sòng chưa bầu cua ấy, anh em mình kiểm tra qua thanh âm châm này đấy nếu mà hột với đĩa mà nó hít cái thanh âm châm đấy, thì chứng tỏ là cái hột này cái đĩa này nó là đồ công chuyện nhưng đây hột nắp đĩa là hoàn toàn nó không hít cái thanh âm châm đấy thì chính tỏ cái đĩa thường hột thường đấy, đều là đồ chợ hết tiếp theo những cái lắp này này ok anh em lắp này cũng hoàn toàn không hít cái thanh âm châm đây thanh âm châm này ít chất chìa mạnh luôn đấy. nếu nó là đồ ống chuyện anh em mình kiểm tra thanh nam châm nó sẽ hít chặt vào luôn đấy và tôi hướng dẫn luôn anh em cách sử dụng này đấy, cái sản phẩm này nó tương tự như cái sản phẩm tài xỉu thôi là anh em mình đến này anh em mình chỉ cần bật cái máy này lên đấy anh em mình cho ta lắp cái tầm hai ba tiếng đầu để cái máy này nó thu lại được cấm thanh đấy và nó báo chuẩn xác anh em anh anh em biết thì bán tiếng thứ tư thứ năm này đấy tôi bật máy lên độ bắt xa con kính là 70 mét anh em nhé đấy, ngồi bất cứ đâu báo chuẩn xác anh em biết được dàn gì để em đánh luôn đấy rất ok luôn đấy tôi sóc à, sóc tiếp này đấy anh em nhá cứ lắc này đấy là nó sẽ thu lại được âm thanh khi cái bề mặt của cái hộp đồ cua đấy khi nó tiếp xúc với cái hột nó vang như thế nào cái máy này nó thu lại được âm thanh và nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em biết được cái gì em đánh đấy bắt đầu tôi test luôn anh em này tôi bật máy nghe một này lên này đấy như tiếng này đấy thì cái máy báo rung này nó báo biết là 100 trăm tiếng này có gà đấy, tôi đặt một cái hộp lên đấy tôi đánh luôn cho anh em 100 trăm có gà anh em nhé mở ra hai cua một gà anh em nhìn chưa đấy test tiếp cho anh em à sản phẩm này nó là cái sản phẩm cao cấp mới nhất năm 2020 100 trăm đấy ván này nó có nai anh em nhé đấy nai này khẳng định em luôn này mở ra ok anh em một nai một gà và một cua đấy rất là ok luôn à, lắc nhiều nhịp này vẫn báo chuẩn xác anh em biết được là gì nhịp Chung nó rất là êm luôn trong đêm khuya yên tĩnh anh em mình không cần phải lo sợ người bên cạnh hay người đối diện phát hiện ra cái nhịp Chung, nhịp Chung nó rất êm luôn chỉ một mình anh em mình đeo rung anh em mình mới có thể biết được thôi một trăm năm tiếng này nó con bầu đấy, mở lắp ra ok anh em có bầu một bầu một cua một gà đấy test tiếp cho anh em à bằng tế nó test cho em tầm 5 đến 7 tiếng bạc anh em nhá 100 trăm đấy, ván này cái máy ô dung nó báo cho biết là nó sẽ có tôm này đấy khẳng định em luôn mở nắp ra ok anh em có tôm một tôm một cua và một nai đấy kỷ niệm anh em một hai tiếng bạc nữa này. sóc mạnh nữa đây này đấy vẫn báo chuẩn xác em hết luôn 100 trăm nhá ván này này con tôm tiếp này làm cả người vào tôm này. mở này một tôm một gà một lai này, em chưa rất là chuẩn xác luôn kỷ niệm anh em đến cuối này bán này anh em làm bán nhà bán cửa dồn hết tiền vào đánh con cua tiếng này đấy để mua nhà to cửa đẹp ở luôn tiếng này này đấy đánh tiếng này tiếng quyết định mở này một cua này một nai một bầu em chưa rất là chuẩn xác luôn đấy thì tôi tắt cái máy ờ, máy này đi ấy thì vừa rồi là tôi đã giới thiệu đấy tất cả anh em hai một sản phẩm hai một đồ chơi cao cấp về bầu cua và tài xỉu đấy hai sản phẩm này mới nhất năm 2020 có tên gọi là máy ngược bầu cua máy hoặc tài xỉu đấy đây đấy, giới thiệu xong bằng tế luôn anh em này đấy, để chứng minh em là bộ hột này tôi một hột báo chung sáu mặt đấy thì tôi bóc luôn bộ hột này ra hột thì bất cứ hột nào được hột xốp này hột giấy này hay hột gỗ thủy tinh đều được hết đấy nó đều phân đâm nó đều báo cho anh em biết được ra gì để em đánh luôn đấy ok em hột xốp hoàn toàn hộp sợ uh, hột uh, xốp chợ thôi đấy thì à, anh em nào cần quan tâm những anh em đang thua tha trên cái sòng dưới anh em mình đánh không thể giành thắng được thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị hình hoặc là qua trực tiếp cơ sở cả hàng của trung tâm tôi một ở bến xe sài gòn hai ở bến xe minh hà nội em gần cơ sở cảng nào anh em qua trực tiếp cơ sở cảng đấy hai tư tư trung tâm tôi sẽ có nhân viên tư vấn anh em ấy hàng hóa nhờ à, của trung tâm tôi ý uy tín đứng hàng đầu anh em mình cứ mang đồ lại anh em qua trực tiếp cơ sở cửa hàng test cửa hàng trực tiếp ok anh em mang về em đánh đảm bảo anh em anh em qua hàng trung tâm tôi test cho anh em đàng hoàng luôn đấy uy tín hàng đầu ở trung tâm tôi đến năm À, à đến ngày hôm nay cũng được uh, à, 10 năm trong cái thế giới ờ, cờ bạc rồi ừ. cũng giúp đỡ bao nhiêu anh em đấy, có thể tìm lại được nhà cửa anh em mình kiếm lại được những gì mình đã mất đấy thì cờ bạc này không uh, có chuyện đỏ đen cả đấy chỉ có người nào thông minh đấy người nào thông minh sở hữu cái món đồ chơi gian đất thì người đấy mới có thể giành thắng còn anh em mình đánh sạch chín năm đánh 5 năm